nào hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề thiết kế thầy lấy ví dụ là chúng ta thiết kế một cái ờ, poster về uh, bây giờ đang có đại dịch ờ, covid thì chúng ta sẽ thiết kế như thế nào ở poster thầy bắt đầu nhá cả lớp đồng ý không alo các bạn ờ, lên tiếng đi nhiều lúc thầy không đọc kịp văn bản thầy bảo được không thì các bạn trả lời bằng mic đi vâng ạ mỗi bạn nhung bạn nhung này phải ưu tiên điểm thôi rồi bây giờ thiết kế Porter nhá uh, ờ, ừ. border ờ, chúng ta là tỷ lệ của nó là uh, kích thước của tờ A4 21 297 21 297 thì bây giờ các bạn cho một cái tỷ lệ uh, 21 29 bây giờ chúng ta cho nhỏ lại à, tầm thế này nhá các bạn uh, đang thiết kế trong cái khung này đó ok chưa rồi các bạn làm như thế nhé rồi các bạn có thể uh, ở đây nó không có phần lóc giống như các uh, giống như các uh, phần mềm thiết kế đồ họa khác nhưng mà không sao chúng ta để nguyên như này là cái khung thế thì uh, các bạn lên trên mạng các bạn có thể uh, bao những cái hình ảnh về xong ta lắp ghép cùng với cùng với uh, phần mềm để các bạn uh, tham khảo các mẫu ở trên mạng miễn là chúng ta không chúng ta không thể uh, làm uh, chúng ta không không để ờ, làm giống được đấy các bạn nhớ nhá chúng ta làm poster mà poster là truyền thông đẹp điệp đến mọi người à, ví dụ như là đeo khẩu trang y tế rồi đi xét nghiệm vân vân tí nữa các bạn thoải mái thiết kế rồi bây giờ phải làm mẫu cho một cái thầy làm mẫu một cái nhá bây giờ thầy xem xem có mẫu ờ, con corona không ok rồi bây giờ thầy ờ, sẽ vẽ một hình tròn ở đây Đấy, các bạn nhá, là giữ ship cho tròn à, ta để ở giữa trung tâm đây rồi bước tiếp theo các bạn chọn cái hình tròn này nó đang uh, hiện từng cái này lên bây giờ chúng màu sắc chúng ta tính sau nhá rồi các bạn uh, chọn cái thầy form SF, đấy cái này các bạn đã học rồi rồi chúng ta cho bức tranh vào đấy thầy chọn file thầy chọn file nhá rồi để thầy xem là thầy xem lại chúng ta để nào All right chúng ta sẽ dịch chuyển con này sang bên tay trái để cho nó cân đối cái hình đó. chúng ta có thể bịt hết cái kia đi em có thể bịt hết đi chỉ để hình covid thôi à, kể cả mũi kim sau đó chúng ta sẽ để nó trung tâm cho nó to lên đó rồi đó cho lên một chút à, cộng lên nhé. À. rồi bây giờ chúng ta cho đường viền nhé đường viền này thì các bạn cho thầy màu đỏ đấy ta ôn lại nhá rồi ôn lại cho thầy màu đỏ lên sau đó các bạn tăng kích thước của đường viền lên width là đường viền đấy poster thì nó đơn giản thôi thì các bạn sẽ làm nhiều cái loại poster khác thuốc lá vân vân rồi bây giờ các bạn sẽ chúng ta sẽ làm những cái như là văn bản rồi bây giờ văn bản nhé hình này các bạn có thể cái hình ngoài này các bạn cho nó solid với một cái màu khác à đâu vâng. à, ờ, cái màu của cái hình này thì đừng biệt rồi bây giờ tôi chọn phim nhá solid ở trên chúng ta chọn cho nó một cái màu chúng ta dùng bút thử chúng ta dính vào đây đó để cho nó trùng màu trùng màu với một trong những màu đấy là cái bút thử thầy nói nhá mỗi hôm là chúng ta chưa biết cái ờ, tác dụng của việc hút thử đúng không các bạn nhìn air dropper air dropper là nó thử cho chúng ta vào một cái mẫu nào đó ok rồi tạm thời lấy màu nền là một trong các màu của bức tranh bước tiếp theo bây giờ các bạn ghi văn bản à, insert à, chúng ta ghi trên này là chúng ta ghi cái này vẽ cái hình này nhé rồi vẽ ra ngoài đi à, tí chúng ta sửa khuyến cáo phòng chống dịch cho thầy ra giữa chúng ta cho to cái này lên đậm đi cho font chữ các em sẽ tùy các em nhé các em thích cái nào các em làm cái đấy chúng ta cho chữ phông chữ màu trắng à, với một màu color là màu trắng màu vàng nữa nó kéo rộng này lên cho thầy thầy ơi không có smile ạ sao lại không có slide cho chở em em có nhìn thấy màn hình của thầy không alo không ạ không ạ sao lại không nhìn thấy các bạn đều nhìn thấy mà có bạn nào không nhìn thấy không phát ra và lại là được sao không nhìn thấy thầy di chuyển à vẫn vẫn nhìn thấy ạ thế sao lại bảo là không có slide là không có thế nào em mấy các em có cài powerpoint không đây thầy làm trên một slide đây còn gì nữa đúng không đó nha rồi bây giờ ở dưới chúng ta chúng ta làm đơn giản thôi các bạn có thể à, làm cái này nó to lên cho thầy đó chữ này chúng ta cho một loại kích thước to lên nhé hoàn thành đây rồi phần tiếp theo là chúng ta uh, sẽ tham khảo những các bước là như là đeo khẩu trang này rồi uh, tránh tiếp xúc đông người rửa tay bằng cồn vân vân rồi bước tiếp theo thì thầy sẽ à, cô đồ nào tìm ngoài đó bây giờ thầy sẽ cho thầy sẽ cho một cái uh, mét và đấm út vào đây nhá để sau đó ta dùng chữ sau thầy dùng insert này insert rồi các bạn chọn cho thầy hình chữ nhật đi này đi chữ nhật nhá rồi bước tiếp theo các bạn là làm tiếp cho thầy một cái cho này nhỏ đi một chút các bạn sẽ chọn insert để cho một cái uh, line uh, màu lên nhé rồi để cho to lên với một có màu vàng nhé chúng ta chọn ít màu nữa nhá đỏ với vàng với đâu đấy nhá đó rồi bây giờ thầy mới uh, insert picture vào rồi thì chờ phải chọn hình khác Đó. rồi thế bây giờ chúng ta sẽ tăng offset nó lên chúng ta sẽ tăng cái là toàn cầu đó. bottom Đấy, các bạn điều chỉnh cái này để cho cái hình ảnh bên trong nó đẹp à? rồi bây giờ thầy mới sửa chọn edit point nhưng các bạn đã biết lần trước thì chúng ta chọn edit point đó ở đây đấy là cái phần mềm nó đang ghi hình đấy ghi hình nó kêu các em ạ các bạn kéo dài cái cần này nữa nhé nó uốn cho mình Đó, ta chỉnh sửa ta uốn như thế cho thầy cái này chúng ta sẽ cho nó được các bạn mà sử dụng nhiều nhiều cái loại ý tưởng khác nhau các bạn vẽ cho này, đó cho nó hết ra ngoài này ở khi in thì mình chỉ in ở phía trong thôi tức là in ra giấy chúng ta chỉ trong đó tức là về phần uh, những cái uh, chuyển động mà thầy đã dạy hôm trước là tương đối ổn rồi chúng ta không có gì phải thắc mắc nữa các bạn đã làm nhiều bài tập đó. Rồi. Chúng ta cho một cái này như phải rồi bây giờ việc tiếp theo là thầy làm mở cái phần này thầy vào còn picture rồi nền tảng này đó rồi cái này chúng ta đó nhá ờ, rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi thêm các thông điệp cho nó rồi bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ chọn những cái hình đeo khẩu trang bắt tay rửa tay vân vân đúng không rồi bây giờ chúng ta các bạn cũng có thể tự vẽ hoặc là chúng ta có thể cắt ghép nhưng mà sau này các em sử dụng phần mềm Photoshop ấy các em sẽ làm được uh, Ờ, nhưng mà thôi thầy thì phần này chúng ta chưa học photoshop thì thầy tạm lấy hình ở trên ảnh hoặc là những thông điệp ở trên uh, google để cho chúng ta uh, để cho chúng ta làm thôi ở cái này chúng ta kéo rộng xuống đi nó mở cho nó chiếm hết cái này Đấy, đẹp hơn đúng không Đấy. tôi chọn nó đây chức năng này các bạn chọn vào nút này xong rồi đây cái hôm nay là cái mới nhất nhé để các em nhìn thấy là khi mà thầy đăng edit point thì chọn một nút thì nó cung cấp cho mình này chase point là là cái điểm thẳng small point có nghĩa là tạo cho chúng ta một cái nét mềm mại corner là cái góc và chúng ta chọn nút này thì cái này nó sẽ cho chúng ta một cái đường mềm mại hơn đấy chỗ này chúng ta chọn về cho thầy nhé Đó, ờ, và chúng ta Đó, hết rồi này cho nó mềm chỗ này chỗ này thì các bạn chọn về để tạo ra cái nút mềm Đấy, các bạn có thể thiết kế tràn ra bên ngoài nhé vì bên ngoài ta có in đâu mà ta lo Đấy. rồi ok mềm mại rồi nó không còn bị bị uh, góc nữa cả lớp hiểu ý thầy chưa alo alo ở ờ, các em ờ, có đang xem không nhỉ hay mất kết nối có ở ờ, các em có nhìn thấy khi thầy nhấp chuột phải vào một cái nút nó hiện ra các dạng như là mượt mà này rồi uh, góc này vân vân đấy hôm nay chúng ta khám phá thế nhá hôm trước là thầy chưa nói với các em là cái chuyện này đấy làm cho là các em uốn nó vẫn còn nó vẫn còn uh, trông nó cứ hơi thô thô nhưng mà hôm nay chúng ta đã có spoon point chúng ta làm cho nó mềm mại chút rồi bây giờ chúng ta sẽ viết uh, một cái uh, cho nhiều hình ảnh quá thì cũng không hay lắm thôi tạm thời như này bây giờ chúng ta sẽ ghi các thông điệp Đó thông điệp thì chúng ta sẽ ghi lên trên này ta chọn cho thân thấy Đó. các bạn ghi là thường xuyên đeo khẩu trang Đấy. rửa tay giữ vệ sinh các bạn đánh chữ hoa được chữ thường được tùy các bạn nhé giữ, giữ vệ sinh giữ vệ sinh bề mặt các vật tiếp xúc thêm vài cái nữa là tránh tập trung đông người còn cuối cùng là chúng ta khai báo khai báo y tế đấy thế sau đó thì các, bạn uh, à, đây thầy dạy thế này khi các cái này các em ra công tác các em uh, về phường xã hoặc là chúng ta có thể về những cái nơi mà chúng ta làm việc đấy thì chúng ta sẽ chúng ta nên cho màu bởi vì nhá cái màu vàng sáng này này nó rất tương phản với phần phía dưới Đó. để em cho hẳn thông điệp to sau đó chúng ta kéo rộng ra để cho nó chữ nó chạm đều đều câu Đó. chúng ta có những cái um, mũi tên chúng ta chỏ chỏ vào đây các bạn có thể sử dụng các mũi tên đó. các bạn chỏ nó vào đây rồi các bạn ờ, làm nhiều hai ba bốn mũi tên được lại chỏ vào như này rồi các bạn có thể lật nó lại lật nó lại em cho nó to lên một chút của tên màu trắng ở solid đúng không ạ chọn cho ta trắng trắng là Đấy, các bạn chọn đây Đó. rồi bây giờ thầy vừa dạy xong chúng ta làm một cái uh, poster thế thì bây giờ các em sẽ tập làm poster cho thầy các em có thể làm theo mẫu này là covid này là một này HIV là hai này ở ma túy là ba này và thuốc lá là bốn thì các em chọn cho thầy cái nào cũng được và ờ, miễn là làm cho nó sinh động đừng ờ, đừng chi tiết quá nhá Potter mà chúng ta làm chi tiết quá thì người đọc người ta không đọc được đâu người ta đọc lướt thôi và Potter là những cái biển uh, ờ, họ treo ngoài đường lớn hoặc là Potter về uh, movie chẳng hạn như là xem phim chẳng hạn thì cũng có thể có bạn chọn Potter về movie về kịch hài vân vân ca nhạc đấy là những cái mà chúng ta làm đây à, các bạn hiểu chưa thế thầy vừa ờ, trình bày xong một cái mẫu poster đơn giản và không giống ai trên mạng mà chúng ta chỉ lấy những hình ảnh mà có sẵn để chúng ta biến đổi nó đi thôi để các em có thể ờ, làm bài tập luôn tại chỗ cho thầy trong vòng uh, thầy làm là mất là khoảng 30 phút thì các em làm cho thầy đổ khoảng một tiếng ok chưa cả lớp nhá thầy làm uh, mất 30 phút thì các em làm cho thầy trong vòng một tiếng chọn các chủ đề như sau uh, ờ, hiv phòng chống hiv phòng chống thuốc lá nhưng mà đừng có giống ở trên mạng nhá người ta gọi là ăn cắp bản quyền là làm giống trên mạng là ý tưởng ở trong đầu các em ờ, phòng chống uh, ma túy ờ, hoặc có bạn về nghệ thuật thì là chúng ta làm uh, poster về phim poster về kịch Đấy. poster về chiến tranh vân vân các em làm cho thầy rồi ok thầy à, up uh, này lên youtube nhá ok nhưng mà các em có xem mấy đâu